Mình vừa ngủ dậy, bây giờ mình sẽ ăn sáng Bây giờ là 9 giờ sáng, 10 giờ 10 giờ sáng Mình sẽ ăn bánh mì với xúc xích Với cả pha cà phê Xúc xích Mình sẽ ăn đậu hummus Cái này là đậu gà nghiền Xong nói chung là có rất là ngon và nó có cả protein nữa nên sẽ là rất là ngon mình ăn dứt chuột biết rồi chắc là thì thôi là một quả ớt chuông bơ không nhỉ một ít bơ nữa không không ăn bơ đâu đây là một sự nghiệp nhập lâu năm ngày nào ngày nào mình có phải uống một bình cà phê có đường ít nhất một bình có những ngày mình sẽ uống khoảng tầm hai bình mới đủ tỉnh ngủ được uhm, ngon khum bánh mì sáng của mình hummus, bánh mì, xúc xích, dưa chuột và ớt chuông, mì ăn sống Không ngon tại vì mình mua ở cái hàng không chuyên mà Nó ớt chuông cuối cùng Ngon quá à Mình cứ nghĩ là mình không bị nghiện cà phê lắm đâu Nhưng mà nếu mình không uống thử xem mình sẽ lờ đờ cả ngày Nên đây là một cữ cà phê của mình hầu như một ngày sẽ là một cốc này nếu mà ngày nào buồn ngủ quá thì sẽ uống thêm một cốc nữa nhưng chủ yếu là thôi một ngày một cốc thôi mình không muốn nghiện quá và mình uống cốc này chắc là trong tầm 5 phút mình không phải là người thường cà phê mình uống vì vì mình thích mình cũng thường nhưng mà mình cũng uống vì uống từ ngày uống cà phê tự làm xong mình không đi ra ngoài uống cà phê nữa ôi nhưng mà tính ra rẻ cực nhá một cái gói 200g của mình là mình đặt theo tháng nên thế là mình uống khoảng tầm 8 đồng 2 tuần trời ơi uống mãi ngày nào cũng uống mãi không hết lắm lúc còn sốt ruột sao mãi chưa hết nên là cũng không đắt ờ, và ngon nữa nên mình rất vui Nalo mang đi học nước bạn ngọt lá tốt bút vợ tối đây là trốn học có kế hoạch bởi vì mình đã đợi được khoảng 3 cái tàu có thể tới trường mình nhưng mình nhất quyết không lên thì mình quyết định mình hôm nay mình sẽ không đi học hôm đấy mình không thích mình sẽ tới thư viện ở một campus khác để làm bài sau đấy sẽ gặp Nhi Hoàng người em xong chắc là mình sẽ đi đâu chơi một chút đi Little Venice đi xuất ngoại À, hôm nay là lần đầu tiên Nhi Hoàng à, tới thư viện của campus Nhi Hoàng lần đầu tiên luôn và là không phải Nhi Hoàng tự tìm tới mà là mình dẫn là mình đang à, vừa đến sau một ngày như mất trên cái đường gọi là tàu muốn tới trường cái campus này thề luôn chưa bao giờ mình lạc đâu một tiếng đồng hồ một tiếng đồng hồ trên tàu ấy thế á ừ, không phải để đợi cái bắt mẹ 15 phút rồi ngày nào em cũng đi cả đấy đi học đấy mà nó không đúng giờ ấy em mà béo quá đây là cô em nhờ à, trước in thế nào nhưng mà đi châu Âu thì không rủ chị lại hồi đấy em chưa quen chị nha hồi đấy chị em vẫn chưa gặp nhau lần nào thôi đi thử chị nghĩ mà xem lần đầu tiên này ok chị rủ Hiền đi xem khủng long nhưng chị không rủ em em không biết là tình bạn thân thiết thế nào mới rủ nhau đi vệ sinh à không thân thiết hay không ấy là rủ nhau đi đi châu âu là rủ nhau đi khủng lao thôi đi chẳng hiểu sao rủ hiền đi cũng hiền đỗ rồi anh xem cái này bố mẹ không biết rồi hãy cứ chị cho là một người phụ nữ đáng yêu thôi đi đừng đừng béo nào cái này yêu mà khoai thảo nữa nhìn này cao quá <laughs> cao quá tầm nước em đang ở đâu đây nước ý đẹp không em vừa xuất cảnh sang ý thế à đẹp không lần đôn nguy hiểm lắm các bạn ạ à? ê nhưng ông bà này thấy rồi tí nó quay lại chả thấy túi đâu xin giới thiệu với các bạn đây là chiếc áo strip 35 đồng Ngô <laughs> nõn chuối Ngô nõn chuối Súp và diêm rúa Từ rơi vào trong Ê có son không? Không Look at this little diêm rúa Đòi giấu ba lô Nhưng ai cũng biết Ôi rồi ôi rồi ngồi đánh son kìa Ôi rồi ôi rồi Giống ngồi dưới gầm cầu đánh son sinh nhá Xinh như một Thiên thần Đi đi Ôi rồi Bắt đầu Anh ơi không chê mèo thì lên thuyền em đéo Ngã xuống sông thì đừng kêu Em bây giờ đã tuột tuột cái mèo rồi nhỉ Hôm nay là một buổi đi chơi rất ngẫu nhiên của mình và Nhi Hoàng chỉ đi loanh quanh khám phá ở London thôi và đây không phải là nước Ý đâu, đây là Little Venice ở London Chỗ này rất xinh và được gọi thế bởi vì là xung quanh đây có rất là nhiều thuyền và nó cũng có cái ngạch nước ấy Rất là giống ở, ở nước Ý, mọi người đi ở đây bằng tàu thuyền Mỗi người một chiếc tàu, xong rồi có mấy cái giá nướng BBQ ngoài trời ấy, chiêu luôn là chiêu ấy là may vì sau này đi đường như mất thì chỗ đến cũng đẹp như thế là ui giật cả mình thế là cũng có người này đi này đó ai đấy có quen cô không chiếc iPhone 12 Pro Max Ê nó theo tiếng gọi của chị này Thiên Nga ơi Nguyệt Nguyệt Bây giờ phải về được em thì cứ đòi là phải về nhà nấu cơm Ừ Ừ Tức giận Em như là người phụ nữ của gia đình Mình đang trên đường về nhà rồi Bây giờ mình về mình sẽ nấu ăn Sau đó thì làm nốt một tí bài vì hôm nay đi với Nhi Hoàng một người bạn tốt nên bọn mình không học được gì cả mình vẫn chưa về và bây giờ mình đang nấu miếng xào với thịt bò và bí lò mình chuẩn bị hết tất cả từ hôm qua rồi nhưng bây giờ mình chỉ xáo thứ lên thôi để ăn thôi thế là khá là nhanh bây giờ là 6 giờ mình ăn khá là sớm bây giờ cũng đói sớm nhưng mà anh sợ tôi không giận đây là bữa tối của mình bữa tối của mình nhìn thì hơi nhiều một tí thôi nhưng mà rau là chính chứ cũng chẳng có gì rau này súp lơ này ngô này miếng có một tí à nên thế là không sợ béo đâu no, no, no, no. mình ăn healthy thì nữa mình mình ăn cupcake và kem cơ à, đói quá thôi mời cả nhà itadakimasu sau lúc ăn thì mình sẽ hay xem phim linh tinh Nga và lớn lên tại tiền thân của John là thành phố ngầm Một thành phố hỗn loạn, đầy rẫy tội phạm và bạo lực Nơi người dân đã quen hít thở là không khí độc hại từ chất thải công nghiệp Và những đứa trẻ phải sớm đối mặt với sự tàn khốc ờ, Được xem là hiển nhiên và cần thiết để sinh tồn Còn một món đặc biệt nữa, và đó chính là cu cải vang tránh không mang đời trở lại như vai. Họ không có đủ thời gian để tìm hiểu cũng như thấu hiểu nỗi đau của một trình Jane Seta gì cô đã có. Hiện tại là thật, đò nào cũng không thoát khỏi lời nguyền của hiện thực. Gia đình cô bé đứng thẳng sau chấn thương. Đổi lại, thứ mà người dân ở đây nhận được từ Piltover là sự dè bỉu của Đà Lạt. Bởi lẽ trong mắt những con người văn minh kia, mì này ngon phết, kiểu um, dai dai, mình luộc hình như là người ta còn hay cho vào đá cho nó dai hơn ý đây là mì của Hàn Quốc nhưng mà mình vẫn thích ăn đồ nóng mình không thích ăn đồ lạnh nên mình ăn thế này update một chút trong lúc mình đang ăn tối thì đợt này mình cũng hòm hòm xong bài rồi mình hôm trước vừa thuyết trình một bài duy nhất ở trong kỳ học này nó trực tiếp ấy còn mình còn vòng bài nữa nhưng mà mình chỉ cần phải thu âm thôi thì bài trực tiếp đấy mình đã được thầy khen là một trong những bài thuyết trình về quan hệ mỹ trung tốt nhất từ thời thầy đi dạy tới giờ trong 28 năm thì là mình rất vui mặc dù có một bạn kiểu cũng rất giỏi ấy, xong rồi bạn ý trả lời các câu hỏi các kiểu nhưng mình cũng dính máu xin phần một tí là bởi vì mình làm group leader mình làm trưởng nhóm nên thế là nhóm đã làm việc với nhau rất vui vẻ sau đó ăn một miếng đã tuần này mình có rất nhiều deadline tháng tư bắt đầu rất nhiều deadline nhưng mà làm không hết mất rồi thế là mình bắt đầu đi chơi để sao là trong mấy tuần tới mình sẽ lên kế hoạch để đi loanh quanh trong nước Anh trước rồi sau đấy sẽ xin visa đi châu Âu thì uh, đến tầm chắc là mình định là tầm tháng 6 tháng 5 tháng 6 mình sẽ cố làm hòm hòm khóa luận của mình cái dissertation thì mình sẽ đi chơi châu Âu nghe nói là đợt tháng 7 bạn mình sẽ sang từ Canada nên mình rất hào hức đó mình cũng vui nữa nói chung là đợt này không bị trầm cảm nữa rồi mình vừa ăn xong Bây giờ mình sẽ dọn phòng một chút Xong rồi à, học bài, tắm rửa Ăn kem, mình chưa ăn tráng miệng Mình nghĩ là hôm nay mình chưa tập thể dục Nhưng hôm nay mình đi bộ khá là nhiều ấy Thì maybe là mình tập yoga một tí Lúc trước khi đi ngủ Mình vừa làm xong bài lần cuối mình quay cách đây một tiếng rưỡi gì đấy nói chung là cũng hòm hòm rồi chưa đủ đọc từ nhưng mà đọc một đấy thôi từng đấy thôi là được rồi ừ, thế là bây giờ mình sẽ đi tắm và đi ngủ thế là hết một ngày của mình rồi đi chơi năng suất nhưng học cũng năng suất không kém đó thì bây giờ mình còn một bài một nghìn từ nữa là xong tất cả các bài của môn kỳ này thì chắc là tuần sau mình sẽ đăng ký appointment với cả thầy giáo để nói về cái dissertation với cả làm proposal làm cái ừ, nha đó thì bây giờ đi tắm thôi muộn thôi 10 giờ thôi 10 giờ hơn rồi cheers tao ơi vừa rồi mình ăn một bát miến to như thế nghĩa là mình lúc ấy mình cảm thấy mình no mà không thể nhét được vào gì nữa xong rồi mình lại đói bây giờ là mấy giờ bây giờ là 11 giờ 10 phút mình đói quá mình vừa tắm xong đang skincare đeo lô để quần tóc cho tóc phồng phồng không phải là bôi mặt trời ơi mày ở rối ra mà ê để mình bật cái đèn này cho mọi người xem xinh khung đây là chiếc đèn của mình tộc và đó là một ngày của mình mong là mọi người đã thích một ngày thật là bình thường thực ra này không bình thường đâu thế này là còn được đi chơi đấy bình thường mà bình thường ấy là ăn ngủ đi học đi về ăn tắm ngủ khó lắm không có hoạt động gì cả cuộc đời sống một mình thỉnh thoảng đi chơi bạn ví dụ như hôm nay chẳng hạn có hôm đi chơi nhiều hơn hôm nay đi chơi tí tí gọi là có ra đường cho nó năng động anyway cảm ơn mọi người đã xem hết video này và bây giờ mình sẽ ngồi làm linh tinh trên máy tính và sau đó thì mình sẽ đi ngủ đặc biệt cả nhà chúc cả nhà ngủ ngon và luôn vui không biết làm gì cả 사랑해 <laughs> bye bye